tự dưng về đến ờ, nhà đấu luôn đây không phải là con vênh cánh nha anh em dung ok nhá hàng về tận nhà đánh luôn clip ờ, sáng ngày 26 ờ, tháng 10 hàng về tận nhà đánh luôn nhưng mà hang ờ, trước cửa nhà đánh luôn cả nhà